Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về đề minh họa khối xã hội môn sử địa công dân dành cho học sinh trung học phổ thông quốc gia Việt Nam năm 2022 mới nhất nha mới vừa được công bố luôn mình <coughs> mình f 0 nên nó nó có một số chỗ mình à, hình mình, hình mình không muốn nói rõ lắm nha rồi tuần đây mình mình được ở nhà đó nên mình sẽ cố ra hết uh, à, về chủ đề giải trí nha mình sẽ ra hết tất cả MB tab 1042 đến 1044 mới nhất luôn mình à, bỏ bên nó mình chưa làm vì mình làm mấy video về môn nhiều quá rồi nên không có thời gian làm mấy môn giải trí mấy lúc giải trí nên mai mình sẽ làm giải trí nha vì mình cả tuần nay ở nhà mà hơi bắt đầu về mấy môn xã hội nha mình nói trước là mình sẽ không giải đề đề và cũng không à, không ghi đáp án gì hết mình chỉ bình luận sơ qua thôi về mình đi tự nhiên mà thôi vâng nha à, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với môn lịch sử môn lịch sử thì nó sẽ có hào hùng dân tộc mà là bản sắc dân tộc và chủ yếu sẽ quay sang cuộc chiến giữa Việt Nam với lại Mỹ Mỹ và Pháp từ từ Pháp đến Mỹ chứ ít khi ra chế độ phong kiến lắm nên hầu như không có luôn nên các bạn cứ tập trung vào cuộc chiến tranh giữa ta với lại thực dân pháp thực dân mỹ rồi đầu tiên thì chúng ta thấy là sự liên xô kìa liên xô thì quốc gia mà thuộc kế thừa vị trí pháp lý của liên xô xô trong hội đồng bảo an liên hợp quốc nó sẽ chủ yếu xoay quanh liên xô liên hợp quốc nè rồi chiến dịch năm 1975 quân dân Việt Nam giành được thắng lợi ở đâu nè rồi một trong những biện pháp ờ, xây dựng chế độ mới Việt Nam là gì nó sẽ à, đa số hỏi quanh những câu hỏi đó sang trang tiếp theo thì chúng ta lại thấy được là là do hỏi là quốc gia mà nắm 3 phần 4 lượng chữ vàng của thế giới đó chính là gì là Mỹ chắc luôn rồi rồi rồi nó hỏi mấy cái này về đa số liên quan đến Mỹ nè Việt Nam nè với lại bản kinh hội đại với lại bảo an hiệp quốc gì đó nó sẽ liên quan đến ờ, chiến tranh Việt Nam đa số là vậy và thời bình đó các bạn nhìn thấy không thế đi chậm chậm cho các bạn nha rồi nó sẽ nói là nó nói về Đông Nam Á nữa Đông Dương Đông Dương là bán nước Đông Dương là Việt Nam Lào Campuchia cho mình nó sáng hơn xíu nào rồi và tiếp khi qua không gian này thì chúng ta lại thấy được uh, về Phan Bội Châu nè đã uh, thành lập uh, thành lập tổ chức nào á rồi nó hỏi là hội nghị I, I, I, IATA nó hỏi của quân đội Mỹ chiếm đóng khu vực là sau đây rồi nội, nội dung của phong trào về Việt Nam khi ở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 nó hỏi mấy câu hỏi nó liên quan đến và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc châu Á châu Phi nè sau chiến tranh thế giới thứ hai các bạn có thể tạm dừng để các bạn làm nha và mình đã có đã, à, mình đã làm xong môn toán rồi và mình sẽ à, chiếu luôn môn tự xã hội à, tự nhiên rồi mình sẽ chiếu xong môn tự nhiên rồi mình sẽ làm luôn uh, môn toán luôn giảng toán luôn đề minh thoại nha <coughs> rồi và tiếp nha rồi các bạn nhìn các bạn nhìn thì nó nhiều chữ kinh đó nó cũng nà nã giống nhau nên các bạn cẩn thận nha mình thấy nó các bạn kia bị lừa nhiều rồi nên khó đạt được tối đa lắm nó lừa một hai câu nó lừa kinh lắm nó bịp á nên các bạn còn là làm được cái này các bạn phải cẩn thận cẩn thận tuyệt đối và nó hỏi về hoạt động địa quốc ở đâu á các bạn phải nhớ này phải nhớ rõ nè các bạn phải nhớ rõ năm nè nhất là năm năm 1954 đến năm 1975 nè nó năm 1954 đến năm 1955 gì đó các bạn phải nhớ rõ năm thế kỹ không cần rồi bây giờ chúng ta sẽ sang môn môn đề chúng ta đã có Atlas rồi nha Atlas chiếm tới 4 điểm là ngon lắm Atlas đó bạn chỉ cần nhìn Atlas thôi Atlas mình đã có một video hướng dẫn mình làm Atlas rồi mình sẽ không làm thêm video được nữa nha vì vì 135 câu là là quá nhiều rồi quá nhiều và đủ cho các bạn được uh, trên 3 điểm rồi 4 điểm mình không chắc nha vì nó nâng cấp câu nó lạ lắm nó khó mà mà có mấy câu nó cho mình điểm luôn á đơn giản rồi bắt đầu chúng ta làm qua nha ôi mới đầu vô nó cho mình là biểu đồ rồi mình bắt đầu từ câu 41 nha vì nó là theo khối xã hội thì nó đi từ câu 41 <coughs> đi từ câu 41 thì nó cho mình biểu đồ thì nó hỏi nhận, mình đi nhận xét biểu đồ nó là như thế nào mấy bạn nào giỏi mấy bạn nhận xét giùm mình với nha mình đi tiếp nha rồi mới câu mới câu số 2 mẫu 2 á, là câu 2 á, là cho mình ba con ánh lá liên tục luôn kìa câu 46 ánh lá luôn con 45 thì nhật bản thôi đó hay các bạn hãy atlas chiếm đa số à? là 4 ừ. điểm lặng các bạn làm chọn atlas thôi là ổn áp rồi đó còn lý thuyết thì dễ rồi đó các bạn nhìn atlas kìa từ trên xuống dưới atlas chỉ có câu 52 hoạt động khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ thực hiện hiện nay thì tiến hành tại gì á rồi mình thấy toàn là sự atlas không và có, có video là làm về Atlas rồi nha Atlas thì các bạn chú ý đến ờ, cái phần đầu trang trang số 3 là hình như là mấy cái chú thích đó, các bạn phải nhớ chú thích đó rồi các bạn quay qua trang cần tìm tìm tìm là ờ, các bạn học hết năm vùng năm trung tâm kinh tế của nước ta nữa rồi rồi lúc sau nó mới cho mình làm câu lý thuyết rồi rồi như thế này thì chúng ta lại có những cái thì nó hỏi là nó hỏi lãnh thổ toàn vẹn của nước ta này bao gồm gì nè đáng lẽ là vùng đất vùng biển và vùng trời vùng biển vùng trời đúng rồi rồi nó hỏi là mạng lưới đô thị nước ta hiện nay là gì rồi nó hỏi cả lao động nè nó hỏi là viễn thông nè nó hỏi mục đích ý nghĩa đa số là vậy rồi, cái này chỉ là đề minh họa nha các bạn có nó sẽ ra không giống ở đâu nên được có ờ, học thuộc hiểu học hiểu rồi nó cho hai biểu đồ tròn chúng ta hỏi đó là gì hai biểu đồ hình như là quy mô á hai biểu đồ nó cho đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác nó hỏi là biểu đồ nội dung nào sau đây nên các bạn phải ôn rồi rồi nó rồi cái khúc cái hết của nó nó cho con 80 á, là à, giữ con 80 á, là nhà, thí sinh sử dụng atlas địa lý Việt Nam do sở do sở do sở giáo dục và đào tạo Việt Nam phát hành năm 2009 chín cán bộ coi thi không giải thích gì thêm các bạn mà phạm vi thế thi là ta thu rồi và không có nói gì hết có cải cố hay là xin không không bao giờ được nha đã thi cái này là không được gian lần không được nhìn ra nhìn dọc vì nó tới 12 đề mà rồi mình à, sang một công dân nha công dân thì nó cũng mình còn thấy có một số tình huống cũng hay nước là của dân mọi công dân đều có quyền bình đẳng có những quyền không ai có thể cấm hay cướp đi được Hồ Chí Minh hay lắm về công dân rồi cái này nó bị mờ trước rồi nha mình tải cứ tải về là nó mờ nên mình cắt là nó cô vậy thôi chứ không phải là cái máy của mình bị gì ra máy của mình là ngon lắm nha làm về văn phòng đồ cái máy này là tuyệt vời luôn á rồi, rồi mình qua đây thì mình chúng ta lại thấy á, là mình sẽ học về cái quyền khiếu nại nè quyền uh, tố cáo các bạn phải học thuộc rõ rồi nó sẽ cho một bạn các bạn một số tình huống tình huống thì nó là cho bạn một số tình huống à, các bạn có thể là phân tích người này phạm hay người này không phạm gì đó rồi à, mình sẽ sang cái phần này cho các bạn xem nè rồi nó hỏi là trong nền kinh tế thị trường quy luật giá trị có tác động nào sau đây á là nó nó hỏi về về một câu khái niệm thì mình phải học thuộc câu khái niệm đó rồi và đây thì thì thì nó hỏi cái câu tình huống này nghe nhận được tin báo ông M trộm cắp cổ vật ông A là công an viên đến nhà ông M đưa giấy triệu tập sau đó cùng ông M để về trụ sở công an để lấy lời khai mặc dù ông M đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm nhưng ông A vẫn ép buộc ông M phải ở trả lại trụ sở hai ngày để phục vụ công tác điều tra ông A đã vi phạm quyền là sau đây đáng lẽ là quyền quyền à, như là bất khả xâm phạm về thân thể thì như cô bốn một một một là như cô bé mình đoán vậy thôi chứ mình không chắc luôn nha vì cái ông này ông công an này bắt là nó sẽ cô A mình loại đi vì nó không có chở còn cô còn cô C là bắt danh tính bảo hộ danh tính là bị vi phạm pháp luật SL2 thì không có bảo vệ nhân tính gì hết còn cột D là được pháp luật bảo vệ tài sản thì không có tài sản nào ở đây cả ở đây không có tài sản gì hết rồi có thể thôi mình chỉ là loại C lung tung vậy thôi đúng thì đúng chật thì chật mình tỷ lệ cao là đúng lùi xa cái câu mà câu tình huống này các bạn đọc cắt mắt luôn á chị y là nhân viên tại cửa hàng kinh doanh do bà quy làm chủ một lần chị mờ là khách hàng dùng tiền giả thanh toán khi mua mỹ phẩm bị Quy yêu cầu chị Y đuổi theo chị M nhằm đòi lại hàng. Chị M định điều khiển xe mô tô vào đường dành cho xe ưu tiên để bỏ trốn nhưng chị Y ngăn lại. Việc chị M và chị Y tranh cãi làm ảnh hưởng đến người đi đường nên hai chị bị anh N và là cảnh sát giao thông lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính và hành vi điều điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe và đi sai lề đường một tháng sau chị y có vô tình phát hiện chị b người yêu anh n là chủ lô đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng thuộc địa bản do bắt do chị quản lý biết chị b chưa hài lòng với mức tiền bồi thường theo quyết định định đền bù giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chị Y đã tìm cách làm quen với chị B rồi dùng danh tính của cái tính của bác mình hứa giúp đỡ chị B xong khi nhận nhận chị B một số tiền 30 triệu đồng với mục đích chiếm đoạt tiền chị Y đã bỏ trốn nhân những hành vi những ai sau đây có thể được vừa được thực hiện khiếu nại vừa được vừa được thực hiện quyền tố cáo là thực hiện được quyền khiếu nại và thực hiện được quyền kháng cáo quyền khiếu nại là có thể là chị à, chị A nha chị A có thể được quyền khiếu nại còn chị có thể được tố cáo á, là chị B chị B hay tố cáo thì mình nghĩ là cô B nha quyền khiếu nại quyền tố cáo tố cáo hai người kia phạm tội đó sang con này nó lại hai hai con tình huống nữa <laughs> hai cái tình huống thôi không đọc đó các bạn nào mà đi đi xã hội các bạn giải đi nha bó tay qua đây hình như là nó đa số là toàn ra cho mình những câu tình huống như thế này không các bạn toàn câu tình huống ha hình như là tới 4 câu 5 câu tình huống luôn á hình như 5 hay 6 câu nhiều luôn á 10 câu tình huống á không biết có 10 không nhưng mà thấy tới đây nó những câu hình như là một một một một một là nó bắt đầu có tình huống là chỉ không tình huống đó không được đâu và thôi các bạn nào giải thì giải nha mình chỉ chiếu đề cho các bạn thôi rồi trên đây là toàn bộ bộ đề minh họa khối xã hội sử địa công dân cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và các bạn các video sau nha đây là đề dành cho năm 2022 cho học sinh trung học phổ thông nha cảm ơn các bạn